đã trao cho cô một cái niềm vinh hạnh là cầm lại thế hệ học trò mà tất cả chúng ta đều là tập thể đoàn kết yêu thương và thành đạt là những gương sáng cho các thế hệ học trò của trường ta trong những năm sau và chúc các em ngày càng thành đạt trong mọi lĩnh vực mạnh khỏe ngay trở lại của niên khóa 1998 2001 của lớp A12 trường Trung học phổ thông Nguyễn Bình Kim ngày hôm nay. Vâng ạ, kính thưa cô giáo chủ nhiệm lớp ờ, Nguyễn Minh Tâm ờ, khóa A lớp A khóa 7 niên khóa 1998 2001. Kính thưa tất cả các bạn là uh, cựu học sinh thân mến. Hôm nay tôi rất là vinh dự được thay mặt ờ, ban liên lạc của lớp trong một sự kiện vô cùng uh, quan trọng của lớp kỷ niệm 20 năm ngày ra trường và ngay tại lớp mà chúng ta đã gắn bó trong suốt 3 năm học cấp 3 tại uh, dưới mái trường Nguyễn Bình Khiêm thân yêu hôm nay trong một không khí vui tươi phấn khởi với à, tinh thần bạn bè tình uh, thầy cô được sự đồng ý của nhà trường và tâm nguyện của đông đảo các bạn học sinh trong lớp uh, chúng ta long trọng tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 20 năm ngày ra trường qua buổi gặp mặt chúng ta ôn lại những uh, quãng thời gian cùng nhau rèn luyện học tập dưới cái trường và trạng phấn đấu trưởng thành sau 20 năm rời ra mái trường Nguyễn Bình Khiêm. Đây cũng là lúc mà chúng ta biết ơn và tri ân đến các thầy cô dìu dắt dạy dỗ chúng ta lên người và thăm lại mái trường yêu mến nơi có biết bao kỷ niệm của một thời cấp sách đến trường cho dù năm tháng đi qua với nhiều những thay đổi. Trong buổi gặp ngày hôm nay, chúng ta rất vinh dự đón tiếp cô giáo chủ nhiệm của lớp là cô Nguyễn Minh Tâm ạ. Xin à, tất cả các bạn một tràng tay thật lớn ạ. Cùng à, Vũ Minh Vũ Thị Kinh cho bạn, vâng ạ, xin lỗi ạ. Cùng toàn thể các bạn học sinh lớp A niên khóa 98 2001 Nguyễn Bình Kiêm Xin ờ, các bạn một tràng tay thật lớn cho tất cả chúng ta. À, thay mặt à, cho ban liên lạc của lớp thì kính chúc cho cô giáo chủ nhiệm, kính chúc cho tất cả các bạn có mặt trong buổi ngày hôm nay à, lời chào trân trọng cũng như lời chúc thành công và sức khỏe. Xin à, các bạn đến chào mừng ạ. Tôi cũng thay mặt à, cho tất cả các lớp xin à, các bạn trong lớp xin cảm ơn à, ban liên lạc đã tổ chức một chương trình hết sức đặc biệt và dành nhiều thời gian để chăm chút cũng như là chuẩn bị trong suốt hai tuần vừa qua. Xin tất cả các bạn một tràng tay thật lớn với bạn là Hương, bạn Quang và một số các bạn khác nữa, bạn Trang. Một nữa xin trân trọng cảm ơn tất cả sự hiện diện của bạn của tất cả các bạn và cô giáo chủ nhiệm ngày hôm nay. à, vâng xin cảm ơn bạn uh, đinh trọng linh rất nhiều à, bạn đã có những chia sẻ vô cùng tuyệt vời em muốn uh, chia sẻ với cô một chút là cô có một kỷ niệm nào đó với lớp a khóa chín tám hai 98 một. cô có thể uh, mà đến bây giờ cô nhớ mãi không ạ có cô có kỷ niệm với một bạn học sinh nào đó ở trong lớp không ạ nếu mà kỷ niệm với các em học sinh 12 a thì nhiều rất nhiều các kỷ niệm nào có những chuyến là có lẽ là ngày xưa mà những lớp mà tổ chức để đi tham quan xa thì có lẽ lớp ta là một trong những lớp mà gọi là hiếm tuổi trẻ chúng ta đã có những chuyến đi hạ long vô cùng nhiều kỷ niệm và cũng có những kỷ niệm mà có lẽ là những học trò Đấy. có lẽ cũng nhớ mãi ví dụ một số em đã bị cô coi như là nếu mà nói là cô sẽ có nhớ và cô rất là nhớ ờ, Rồi, và trò chơi đầu tiên là cũng tặng 4 cho các bạn khởi động Và ai sẽ xung phong vào giày may đặt quà rất là nhiều và có cả tiền luôn ạ rất là nhiều tiền phong bì đấy ạ và phong bì rất là nhiều phong bì có cả tiền có cả sản phẩm rất nhiều rồi và để nhận được món quà này thì các bạn là rất đơn giản thôi chúng ta sẽ có một số trò chơi và trò chơi đầu tiên là chúng ta muốn ở lên sân khấu à, nam cũng được mà nữ cũng được các bạn là lên sân khấu và chúng ta sẽ chơi một, một số trò chơi như nhỏ và ok và trò chơi này à, có bốn bạn cả ờ, à, có cả bốn người các bạn này lên lên lên lên để chúng ta ghi lại những cái đấy cô giáo sẽ ở dưới và sẽ làm ban giám khảo xuống các bạn ạ vâng. nào rồi chương đầu tiên đó là anh thông minh hơn học sinh lớp năm bạn nào sẽ là người đầu tiên trả lời câu hỏi ạ rồi xin mời bạn hương rồi bạn hương thân mềm, bây giờ dòng vốn của dễ hay là khó câu hỏi dễ câu hỏi dễ dành cho bạn mình sẽ giải như sau có ba cô gái ở lớp lên xem đó là món quà gì có thể là tiền có thể là một vật phẩm rồi đó là cái gì ạ bạn ơi bạn có tính món quà không hãy cùng xem món quà của bạn là gì nào đây món quà của bạn nào hãy cho xem số món quà không nhìn thấy cũng được nhưng mà thôi bạn sẽ chọn cái món quà trên này không nhìn lại không nhìn trị giá từ 100 ờ, nghìn đến 500 nghìn đồng đấy one of the trong lá ta cùng nhau hát ca em cùng bạn chung bước nắm tay nhau đến trường gió vơi đùa trong lá trường em trông thật xinh la la la la la la ta cùng tung em rời xa ngôi trường sẽ nhớ hoài kỷ niệm thân thương ước mơ rằng thời gian đừng trôi bao giờ sẽ còn lại tuổi thơ em